ok ok ok dạ à, xích quá thật xích quá thật xích quá thật mày để coi coi đạo lực cho <laughs> bạn là con trai của mẹ <laughs> anh gọi nó ra chỗ đấy đi thôi để làm kia chứ